xuống này, các anh chị thấy không sống là rất là vất vả của những người mà mà khiếm thị mọi người gọi khiếm thị chi ấy, mù hoàn toàn một hoàn toàn luôn đấy các anh chị nhé như toàn giờ đấy chị rất là thương đấy chứ có những cái cây ở đấy đấy đi từ từ thôi chị ạ ngồi đi từ từ thôi không có ngã đấy, chị cũng ờ, lên đây thì các anh chị biết là chị mò mò lên thì mình mình đang sang bên kia đó giờ mình với chị là xuống xuống nhà để à, ghi hình cho mọi người cùng xem Giang xin chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người Ta lại tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang Trên con đường mà Giang đi làm thuyền nguyện à, Sau khi mà Giang có đi uh, ăn mừng tân gia nhà em Hiệp Cũng như là thăm một số hoàn cảnh vì thư gia và rất là nhiều hoàn cảnh khác ở trên Hà Giang thì Giang có về Yên Bái được khoảng um, hơn tuần rồi sau khi mà về thì à, Giang cũng à, bắt đầu nhận được cái tin nó rất là nóng hổi như là được cả thế giới quan tâm đó là dịch Covid à, đại bùng phát tại Việt Nam cũng anh chị ạ do đó thì cái thời gian mà dịch bùng phát thì Giang cũng không thể mà đi giúp bà con ở trên này hiện tại thì mọi người làm rất là ngặt cái vấn đề này và Giang cũng rất là hưởng ứng cái điều đó rồi ờ, đi lại mọi người là phải có ờ, cái cái ờ, sự đồng ý của lãnh đạo thì mình mới có thể là đi ấy được cho mọi người và thì trên Hà Giang thì Giang có nhận được rất là nhiều cái comment của anh chị khán giả là mong muốn là Giang quay lại Hà Giang làm và trên đó thì cũng nhiều rất là nhiều hoàn cảnh và Giang nghĩ là mình giúp người thì giúp ở đâu cũng vậy thôi gì là người ở nơi này hay nơi kia Tuy rằng là làm ở Hà Giang thì ờ, thật sự là rất là nhiều người quan tâm và nhiều người xem hơn Quý bác anh chị ờ, là anh xem hơn Ở những nơi khác thì nó rất là ít đấy Giang cũng rất là hiểu Nếu mà sau này mà Giang có duyên thì Giang lại tiếp tục ờ, để là lên Hà Giang giúp bà con nếu sau khi mà à, quê mình mà hoàn cảnh giúp mà nó nó đã gần à, không không còn hoàn cảnh nào để giúp nữa thì ờ, mình sẽ tiếp tục lại lên Hà Giang nhé các anh chị nhé thì hiện tại thì Giang đang có mặt tại ờ, khu vực vào nhà chị Chua Mù và hôm nay vấn đề hôm nay thì ờ, Giang muốn chia sẻ thì các anh chị biết là nhà chị Chua Mù thì đã làm xong trước đó thì Giang chuẩn bị lên Tân Gia em Hiệp thì mình cũng sẽ bàn giao lại cho các anh em thợ đấy và là mình lấy vật liệu lên để mà láng nốt cho chị cái nền nhà này đấy, làm nốt cái cánh cửa cho nó hoàn thiện căn nhà của chị Chua ấy. mình vào trong này thì là, là vào vâng, ờ, ngay thì thấy bà con như là đi vắng hết trên này ở nhà chị chua thì ở dưới này cũng anh chị ạ giờ mình xuống dưới xem là chị có nhà hay không và mình cũng muốn là công khai cái à, tài chính cho quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người biết về à, nhà chị chua làm hết bao nhiêu tiền à, như thế nào và có những quý mạnh thường quân nào ủng hộ nhà chị chui con nhớ em không? <laughs> ha, khỏe không? Dạ. Đi, đi về nhà đi nhở? Ừ. Đi đi xuống nhà nhở? Ừ. Đi xuống nhà xem à, nhà cửa nào, làm xong hết chưa? Ừ. Thì yeah, à, hôm ấy là mình có <coughs> ấy thì là chị à, mình bảo là ừ, mang đôi dép cho chị ấy. Thế là là là chị không quen. vì người mới là không nhìn thấy người ta quen giờ chị giờ mà mà không biết đường lên xuống này các anh chị theo sống là rất là vất vả của những người mà mà khiếm thị mọi người gọi khiếm thị chi ấy, mùa hoàn toàn một hoàn toàn luôn đấy các anh chị nhé như toàn giờ đấy chị rất là thương đấy chứ có những cái cây ở đấy đấy đi từ từ thôi chị ạ ngồi ờ, đi từ từ thôi không có ngã ờ, chị cũng ờ, lên đây thì các anh chị biết là chị mò mò lên thì mình mình đang sang bên kia đó giờ mình với chị là xuống xuống nhà để à, ghi hình cho mọi người cùng xem mình sáng mắt mà đi còn khó cái người mà kiếm thị là bị ấy thì mình người ta giờ đi và đi chân đất nó quen rồi dễ hơn là mình đi dép mình rất là mua dép cho chị đây là của anh chị nha đấy là đã xong toàn bộ căn nhà của chị hôm trước thì ở à, Giang cũng đã uh, ghi hình một cái video của anh chị là biết rồi là là là mình ờ, bận đi ăn tân gia thì mình bảo là uh, mọi người lấy uh, uh, gạch thì mình uh, đã trở lên cho mọi người sau đó thì bảo mọi người là xây bó hè nên nhà cho chị xung quanh như mình đã nói và có cái chân uh, tường nhà này để cho nó ấm không có nó sẽ lạnh nó gạch thì chi là mang cát thì mình cũng đã mua mọi người đấy cảm anh chị nhé thì hôm nay thì Giang lên là chủ yếu là ghi hình lại cho mọi người là cùng à, biết và mình à, kê khai lại cái tài chính cho các anh chị cùng mọi người xem và biết rồi nói chung là mình làm nó nhỏ gọn thôi nó chỉ làm hai cái gian nhà hai gian đấy gỗ mà hầu như là toàn bộ là mới hết nhá các anh chị nhá không có cũ đâu đấy, chân tường là mình xây hết rồi đó các anh chị nữa rất là thương chị lúc mà mình lên thì cùng bạn sang mình lên gặp thì cái đoạn mà mà nhà chị chua là ở dưới này này đường dưới nhà cũ cái nhà đấy là sắp đổ sắp siêu vẹo rồi bằng vách nứa ở ờ, cột thì bằng cái cột tre chứ không phải là cái cột uh, kia các anh chị ạ đấy là khi mà mình biết được như vậy thì uh, nhận được một số mạnh thường quân ủng hộ chị thì giang quyết định là thôi sau này làm căn nhà gỗ cho chị để chị ở đấy chị chuồi đang đang đang đứng ở <laughs> trước cửa nhà của anh chị ạ mình cũng vào đấy giờ thấy chị đang đứng đấy là trước là mình mình đưa cái máy xúc vào mình đang à, san cái máy xúc này mình uh, đi vào là con đường này thì là con đường à, gần nhà chị nhà nhà mẹ của chị chua ấy của anh chị ạ mẹ chị chua mù ấy thấy mẹ chị chua mù này ở đây này đó, con nhà bé bé này đó thì uh, trước là chị ở mình ở dưới kia các anh chị ạ sau đó thì uh, mình uh, và mọi người là chuyển nhà của chị lên gần mẹ ở gần mẹ hơn để có thể là tiện là mẹ mẹ theo dõi chị nó dễ hơn đấy về chị là bị mù từ nhỏ hầu như là không nhìn thấy một tí gì luôn các anh chị ạ rất là khó khăn để mình làm như này làm cái nền ở khu vực này mới đó Đấy, mình đi uh, xung quanh uh, ghi hình cho quý ban chị cùng uh, theo dõi toàn thể nó nó dễ hơn và có rất là nhiều cô bác chị bảo thôi thì à, chị Vân bảo là ở phía đằng trên kia để cho nó thoáng được thì mình không làm cửa sổ thì nhất là làm cửa sổ thì à, cô bác chị biết là chị à, chua là mù đấy chị bảo là lạnh nhưng mà gió vào đôi khi nó phập phờ nó nó khó khăn cho chị ấy thì đâm ra là, là ra không làm nữa thôi mình biệt uh, như này và cũng có rất là nhiều cô bác chị là comment là thôi làm như thế cũng dường ra hạn thì vì người ta mù thì cũng không nhìn thấy gì cả thì làm cũng có có như cũng không có ấy và cái gỗ này thì nó đang bắt đầu co lại này các anh chị này Từ trước giang làm nó, nó còn ướt đấy bây giờ nó co lại thì sau này thì à, mình cũng bảo là anh em mọi người là cố gắng là lại sửa lại cho chị toàn bộ là là nó nó để nó co lại cái gỗ nó co mà trước mình làm nó tươi ấy. ép tươi thì dạ cũng quyết định là thôi để à, cái à, ấy để nguyên như này thôi không không không không bịt nữa cũng anh chị ạ rồi nó nó không thoáng ấy Đấy, sau này tết thì mình sẽ lên thăm uh, chị là gửi cho chị một ít quà cáp hay là cho chị chua này là quá đẹp rồi các anh chị nhé nhìn từ đây còn gà thì mình cũng bảo chị uh, chua là đợt trước là mua gà thì thôi thì uh, mình không nhìn thấy thì mất bị mất trộn một lần rồi thì đâm ra mình bảo thôi để để lại cho mẹ mẹ đẻ của chị chua nuôi hộ ở à, mắt còn sáng còn trông được chứ không là chị nuôi là sợ mất đấy thì uh, chị là mình làm hai ngăn thì trong này bây giờ mình vào trong nhà các anh chị đây là phía đằng ngoài đó nhà đó nói chung là rất là sạch sẽ rồi bó nền này xung quanh là bó hết rồi nền này vách là ấy rồi sau này mà nói thì sửa lại cái vách nữa là ok rồi nhà của chị là rất là đẹp ở trên này thì nói chung là không khí thì mùa đông thì rất là lạnh của anh chị ạ cũng có băng tuyết cũng có này mùa hè rất là mát luôn nên là mình cũng không cần phải quá bịt kín bây giờ mình sẽ vào phía bên trong đây là chị chua đi chân đất quên chị ừ. vào nhà chị nhở yeah. Dạ. vâng đi vào nhà đi ừ. à, chị em mình vào nhà đi dẫn em vào nhà với rồi ừ. Ờ. ừ. chị là quen giờ giờ nó quen rồi đó tốt vào trong nhà nhá ừ. đây là phía bên trong căn nhà của chị chua cũng đã láng hết rồi nhá chị có một cái ờ, giường này giường này chị ờ, đợt trước là cái giường cũ là mình chưa mang lên được thế mà mọi người chưa mang lên được cho chị nên là chị ờ, ngủ tạm cái cái hàn này thì cái này nó bắt đầu mò móp lại nó bắt đầu nó khô lại thì bắt đầu nó hở bán chuyện này nó hở nó bị hở sau này ờ, mình bảo mọi người sẽ làm khép kín này hơn Còn nó sẽ hở hở cái này là là nó, nó sẽ lạnh mùa đông sẽ lạnh nó nó chưa kín lại được Đấy là trong căn nhà của chị của anh chị nhé đó là ờ, hầu như toàn bộ là gỗ là mới hết nha mấy anh chị nha không có cũ ngày trước là cái nhà cũ của chị là cột tre Đấy. chăn cũng đầy đủ chăn chiếu giường thì uh, mọi người chưa mang lên được đấy là mình có hỏi uh, mọi người đây là là giường chị chua chị chưa mang lên được Rất tiếc là mình không có phiên dịch đi <laughs> này đấy, cái bếp thì mình sẽ làm ở trong nhà luôn là đun cho nó ấm nếu không có là chị không mang làm cái bếp riêng ở ngoài thì nó không ấm nó rất là lạnh thì một mình chị ở mà đấy nên là, là các anh chị nhé thì mình chân là mình cũng xây bịt kín hết rồi đấy, xung quanh là xây bịt kín hết rồi trước mình nói đó, đó mình xây bịt kín hết rồi đó hôm nay mình cũng bảo mọi người là bán này nó khô lại hay móp lại thì mình uh, sửa lại thì mình có nhờ là anh em hàng xóm với là bạn sang là dạ, ở xã đấy là bạn của mình ngày trước là cố gắng lên xem trị rồi là sau này mà cái gỗ này nó nó, nó khô nó co lại móp lại thì mình lại à, bảo mọi người sửa lại thì nó ra cái hở mà cái gió lùa vào à. trong căn nhà chị là cũng có được trước mình mua cái ấm này nồi này rồi là cái um, giá mà mình mua cho chị đây đây <laughs> mọi người treo lên cho chị nữa là mình sẽ vào xong thì mình mua cho chị một chút uh, uh, gạo thức ăn này thì gửi ít quà tết cho chị các chị nhận để mình ghi hình lại các anh chị được biết là nhà chị chua đã hoàn thành rất là tốt rồi đấy, đấy. mình nhà thì cũng đã lát láng hết rồi xung quanh láng bên trong Đó. mọi người đâu hết rồi chị chua Hả? mọi người đi đâu hết rồi Ừ, chưa <laughs> à, chị bao à? chị ừ. Chưa à? Ừ. Nào máu chưa? chị tao nè. Nào đó gì? Ừ, chị tao nào. Nào, chị tao nào à? Ừ. ừ. Ờ. Chưa tao nào. Ừ. Ờ. Có gì ăn không? Ừ. Chân nào? Phải không chị có gì ăn không? Ừ. ăn rau luộc đều đấy. Thấy ông cuộc sống của chị một mình đấy các anh chị này rất vả, không có gì ăn luôn. Đấy, cơm trắng, may cơm, không có thức ăn nay mình lại đi vào thì mình lại à, không à, mua cho chị được à, lúc ở kia mình vào đây xin mãi thì mình mới đi vào đây được các anh chị ạ mình phải có giấy tờ ấy covid mà ngoài kia mọi người làm rất là ngặt luôn ấy. đi lại chắc có lẽ tí nữa mình xem anh như nào mình thể bảo nhờ mọi người đi mua thức ăn cho chị một chút về giúp chị mà sống gì đấy hàng ngày Ờ, cố gắng nhá. À, cố gắng ở đây với mẹ với mọi người nhá. Ừ. Ô cháu ờ, cháu. Ờ. Cháu. Nhà thì ok rồi. Ừ. Nhà cửa là đấy, có chen ừ. chốt đồng hoàng rồi. Đấy. cửa thì cũng không cần rộng lắm. Tại vì là một mình chị ở mà, nhiều cô bác chị phải làm rộng ra rồi thôi. Thì à, chị ở một mình nữa là nó cũng ấy đâu thì à, mình sẽ cố gắng là thời gian tới bảo bạn sang mọi người sửa lại cái vách này cho nó kín lại giờ nó co lại ngày trước là là nó khít luôn đấy video đầu tiên đấy các anh chị xem là nó khít nên video này thì nó bị ẩm ờ, ấy nó co bảo ra cũng bảo là toàn bộ gỗ là gỗ tươi đấy, nó chưa ấy được đấy. Ô thì à, có căn nhà mới ở đây rồi thì cố gắng ở đây ừ. nó nghe lời mọi người nhá chị nhá ừ. Ờ, xong là tết thì em lên lên thì à, <laughs> gửi ừ. cho chị ít quà nhá à, ờ, à, à, đấy ừ. đấy là như này là được rồi ừ. căn nhà này là ok rồi ừ. đấy. sau đây thì à, giang cũng tranh thủ là mình cũng ở trong này ừ. mình luôn là cho mọi người biết về cái danh sách của anh chị đồng thường quân đã gửi cho chị chua ấy ừ. đây cô anh chị có thể nhìn được cái danh sách nhé của anh chị là danh sách mà đã ủng hộ cho chị chua thì hiện tại giang cũng đang ở trong nhà chị luôn thì mình à, cũng tiện là, là như nãy để giang nói là ghi hình lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là quan sát và biết hơn rõ hơn đầu tiên giang nhận được của cô trần ở bên mỹ là 2 triệu ba là 100 đô à, chị hoa trần ở hà nội à, chị cũng, cũng chị hoa trần hà nội là 2 triệu và anh Trần Anh Dũng ở thành phố Bắc Ninh là 500.000 đồng và bốn là cô Nguyễn Hồng Bích là cũng ở bên USA có nickname là Nancy Nguyễn đó các anh chị ạ đó là tổng là 200 đô là 4 triệu 6 các anh chị nhé thì à, Giang cộng lại là 9 triệu 400 ngàn đồng đó tổng và đợt trước thì Giang đã vào một lần thì Giang mua thức ăn này cả giá bát với bạn sang và dùng cái à, dầu ăn này thùng đựng à, nước đựng gạo này là hết ờ, hôm đấy là 1 triệu 200 ngàn đồng đó các anh chị ạ à, cái chú Điền Vũ này thì ờ, hiện nay hôm nay thì Giang mới đưa tên của chú vào tại vì đợt, đợt trước là làm căn nhà này thì Giang nghĩ là nó thiếu bao nhiêu thì mình mới sử dụng đến cái, cái quỹ đợt trước của chú Điền Vũ nó còn uh, 5 triệu mấy đó anh chị ạ 5 triệu 7 thì <clears throat> đến ờ, khi mà làm xong thì ờ, Giang cũng quay hình luôn cho các anh chị biết là đưa được mình mua này vật liệu làm nhà gỗ làm nhà là tổng 7 triệu này à, gạch là 700 viên này đấy bằng 700 ngàn này xi măng 5 tạ để láng nền các anh chị nhé bằng cũng 700k này trăm ngàn này cát này cộng ờ, hai khối này bằng 600k này tiền trở là các anh chị ạ mình quên ghi tiền trở mà mà, mà cước xe đây là 500 ngàn đồng cái chở gạch này chở cát này chở xi si này đó còn cái uh, tiền công thợ nữa thì uh, mình cũng uh, đã ghi vào đây đấy uh, lúc nãy mình uh, cũng uh, quên ghi là của anh chị nhé là cái tiền uh, công thợ của mọi người là làm hết là 2 triệu 300 ngàn đồng đấy của anh chị nhé cái tiền gỗ thì mình uh, mua đây rồi có ghi đầy đủ gỗ làm nhà này Đấy, tổng hết 9 triệu mà đợt trước Giang nhận được là 9 triệu 400 ngàn đồng thì uh, trừ đi 1 triệu 200 ngàn đồng thì của anh chị là của chị Chua là còn uh, à, 8 triệu mốt đó 8 triệu mốt thì mình làm hết tổng là 9 triệu đó, mình làm hết tổng 9 triệu cộng với tiền thợ nữa là 11 triệu 300 ngàn đồng Đấy, 11 triệu 300 ngàn đồng thì ờ, các anh chị biết rồi là còn của chị lần trước là còn 8 triệu nhé Trừ đi là còn 8 triệu 100 ngàn đồng trăm ngàn đồng Thì mình à, lấy số tiền của chú Điền Vũ quý đợt trước vào Của chú nó để tròn cho là 11 triệu Thì 11 triệu 300 ngàn đồng mà tổng hết của căn nhà chị Chua toàn bộ Là 11 triệu 300 ngàn đồng Thì là mình à, cộng thêm nữa là 3 triệu Đấy, 3 triệu uh, ờ, 200 ngàn đồng ở đây nữa 3 triệu 200 ngàn đồng 8 triệu 100 cộng 3 triệu 200 ngàn đồng Đó, thì bằng 11 triệu 300 ngàn Đó, 11 triệu 300 các bác chị đây tiền mình làm tổng ở trên này Đó các bác chị nhá hai khối cát này Đó tạ này năm tạ si này nhân 70.000 một kia bao này 700 à, ấy này gạch 1.000 một viên này 700k này à, gỗ làm nhà này, của chị toàn bộ 7 triệu này đó tiền công thợ 2 triệu 3 tiền kia toàn bộ là 9 triệu tổng là 11 triệu 300 ngàn đồng mà đợt trước chị là còn là 8 triệu 100 ngàn đồng trừ đi cái mua thức ăn dầu ăn này các chị này Đấy, mua này chị còn 8 triệu 100 ngàn đồng thì mình lấy tiêm của chú Điền Vũ nó là 3 triệu 200 nhé các anh chị nhé 3 triệu 200 ngàn đó để bù vào cái số tiền làm, à, làm nhà chị chua cho nó đủ là luôn là 11 triệu 300 ngàn đồng tổng hết của cái căn nhà mà chị chua này là 1 triệu 300 các anh chị nhé thì Giang bảo Giang chưa đưa cái số quý của chú Điền Vũ vào để xem sau này nó thừa thiếu thì mình mới à, lấy quý của chú Điền Vũ vào 3 triệu 200 ngàn đồng thì à, còn à, hai triệu mấy quỹ của chú nữa sau này đến những hoàn cảnh khác mà đi giúp đấy thì mình lại tiếp tục dùng số tiền của chú Giang sẽ à, mang vào để giúp và giúp thì Giang có tên danh sách này ghi đầy đủ đấy còn dưới này của chị bên ấy cái chị xá mù Giang chưa ghi được vì cho nên là nó hơi díu một chút các anh chị thông cảm mình không, không viết cái tờ khác đấy nên thì mình cái tờ này thôi để đang thông báo như vừa nãy thì uh, quý ban chị cùng toàn thể mọi người có thể uh, xem được là toàn bộ cái uh, danh sách cả quý ban chị mạnh thường quân trong và nước đã ủng hộ cho uh, chị uh, chua mù cũng như là toàn bộ cái uh, chi phí mà làm nhà chị chua mù ấy thì uh, quý ban chị cùng toàn thể mọi người cũng đã được xem và biết rồi thì uh, rằng không biết nói gì hơn thì uh, chị chua là chị cũng không uh, nói được tiếng uh, kinh ấy các anh chị ạ với lại hiện tại thì mọi người là đi vắng đi hết rồi thì việc covid kia giờ là hình như là tránh là là đi ờ, ra ngoài rồi tụ tập đông người ấy thì đâm ra là hiện tại trên giang nó đang cấm rất là ngặt tuy là chưa có cái cái hiện tượng là mọi người mắc covid đâu nhưng mà do là an toàn và của bản thân mình cũng như là cho cộng đồng ấy đâm ra là mọi người cấm đi lại nên là giang thì cũng không ờ, có dám nhờ ai đến đây để phiên dịch ờ, tụ họp đông để mà ấy được để trong vòng 1 2 ngày tới mà nó nó bớt đi được cái à, vấn đề Covid này, giảm được thì lúc đó mình mới có thể là à, tụ họp đông người và đi là mọi người là phải có phải khẩu trang đầy đủ rồi sát khuẩn đầy đủ các anh chị nhé thì đấy là Giang cũng thông báo là như vậy cho cũng anh chị cũng toàn thể mọi người nắm rõ và cái con đường mà xuống nhà cô giáo dê cũng như là cái cầu xuống nhà cô giáo dê thời gian tới tầm à, một hai ngày nữa thì à, Giang lại tiếp tục làm là cố gắng là làm nối đoạn đường thôi chứ còn sợ là cái cầu thì là phải qua Tết được các anh chị ạ do thời gian này rất là gấp rồi hôm nay là 22 uh, 21 rồi lâm ra là rất là nhanh cơ chứ còn chỉ còn vài ngày nó một tuần nó rất là Tết rồi mà mình thì là không không kịp được làm không kịp được mình cũng đã tính là đợt trước mình về nhưng mà do là cái à, thời gian vừa rồi thì bà con ở trên này là cũng có đám ma đám hỏi đám cháy cũng khá là nhiều và cũng có người đi viện nữa đâm ra là không có người để đi giúp và lại mắc vào đúng cái thời gian đấy bắt đầu covid nó bùng phát nữa các anh chị ạ thì đâm ra là mình đi đâu bây giờ cũng rất là khó bà con nên thì hầu như là một người là cũng phải tự cách ly rồi mà hầu như là bây giờ ra ngoài đường là rất là ít người luôn đấy tụ họp đông người thì không cho phép rồi nên là cũng anh chị ạ và thông cảm cho giang và cái tiền mọi thứ là mình cũng đã giả hết cho tất cả mọi người rồi sau khi mà mình về thì mình cũng ờ, đã giả tiền cho mọi người để làm xong giúp chị đó cái ngôi nhà như này à, bản thân chị chua thì thật sự là chị rất là cảm ơn khi nói chuyện với chị mình rất là hiểu thì thật sự là cũng muốn có một lời nói với mọi người nhưng mà đôi khi chị không nói được tiếng kinh ấy đâm ra rất là khó thì qua đây để giang cũng ờ, thay mặt chị à, chua mù à, xin gửi một lời à, chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới à, quý cô bác anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành ủng hộ giang trong quá trình mà giang đi giúp à, bà con nghèo nếu có điều gì sơ suất và sai sót thì mong rằng quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy à, lượng thứ cho giang nhé và cùng thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là làm tốt hơn nữa để có thể là mình à, cải thiện à, bản thân và giang cũng à, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay ở đây thôi để mình cũng phải về Đấy lại là mình không có thời gian ở lâu ấy do là đang đang ờ, mùa dịch nữa nên là mình cũng muốn là để cái ờ, ấy nó an toàn cho mọi người các anh chị ạ thì video ngày hôm nay Giang đây đi vào chủ yếu là mình ghi hình lại nhà chị Chua và công khai lại tài chính toàn bộ làm nhà chị Chua mua Đấy, sống một mình quý ba anh chị cũng toàn thể mọi người biết đó là yên tâm hơn thì thời à, gian tới là tết thì mình sẽ lên thăm chị rồi là đấy có lẽ là giang cũng uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở những video tiếp theo nhé